mọi người, bây giờ mình à, khá lâu rồi Mình không đi cắt tóc Nhiều bạn bình luận là anh ơi, anh cắt tóc ở đâu mà đẹp thế anh... Cắt tóc ở nhà anh thôi không biết em nó có nhà không biết Tóc mình bây giờ ờ, khá dài mình bây giờ mình coi nhà